Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha anh em. Thì như Tiến đã nói ấy, đã uh, để cho cái kênh Tiến số kèo này uh, bảo quản tầm hơn một tuần nay đó để cho nó nâng cấp cái trang lên cũng như là cho nó có thêm được những cái cái cải thiện về cái trang anh em, về cái trang kênh YouTube này này, đó để cho anh em có thể trải nghiệm những cái video một cách nó chất lượng hơn uh, cũng như thì tiến cũng dành dụm những cái thời gian để đưa lên những cái mã kèo nó chuẩn hơn cho anh em đó thì đã một tuần rồi tiến không lên video tại kênh tiến số kèo này riêng trong cái video ngày hôm nay tiến sẽ lên tại cái kênh này nhé anh em đó tiến sẽ lên cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng atalanta với Guma thì vào uh, khuya nay cũng như rạng sáng ngày mai đó vào lúc 1 giờ 45 này cũng chỉ có một trận đấu mà giải đấu lớn anh em cũng cũng chỉ có một cái trận đấu được diễn ra thôi đó thuộc vòng thứ 31 tại Serie A thì trước khi nói về trận đấu này anh em cũng đừng có quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá nhé để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới để cho anh em uh, uh, có những mã kèo để anh em tham khảo cũng như có thể đầu tư kiếm cơm gạo cùng với tiếng nha anh em ok thì quay trở lại với cái video lần này à, cũng như quay trở lại với trận đấu giữa Atalanta với Roma thì trước tiên anh em hãy cùng tiếng đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo đó mà nhà cái nó đưa ra à, ok thì trước tiên thì hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo đó chính là Atalanta đội chủ nhà sẽ chấp đội khách AS Roma với mức chấp là 0.25 cả trận này đó và ở trong hiệp 1 thì hai đội sẽ có là mã kèo đồng nhé anh em thì mã kèo đồng trong hiệp 1 uh, ờ, Atalanta bỏ 1 ăn 0.7 này đó và nếu như mà anh em tự tin vào một cái chiến thắng dành cho Roma ở ngay trong hiệp 1 anh em có thể đầu tư vào chữ tiếng là Roma uh, kèo đồng hiệp 1 với mức cược mức tỷ lệ ăn khá là cao đó bỏ 1 ăn 1.20 còn mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã kèo tài xỉu cả trận cũng như uh, mã một hòa cho mã tài xỉu ngay trong hiệp 1. Uh, ờ, còn về mã kèo gốc cũng đã có nha anh em. Đây. Thì gốc ở trận đấu này đó chính là uh, Atalanta sẽ chấp góc Roma với mức chấp là một hòa cả trận này và cũng sẽ chấp uh, nửa trái góc ở ngay trong hiệp 1. Còn mức tài xỉu góc ở trận đấu này đó là chính hòa cho mã cả trận cũng như là bốn hòa cho mã kèo uh, tài xỉu góc ở ngay trong hiệp 1 thì uh, hiện tại chưa có mã cầu thẻ để uh, tiến lên cho anh em có thể uh, tham khảo nhận định và mã thẻ nha anh em vì tiến lên video này khá là sớm ấy để cho nó có được cái đề xuất trở lại từ cái youtube để cho anh em có thể tìm kiếm cái video này đó để để xem để tham khảo về những mã kèo mà tiến đưa lên tại cái kênh tiến số kèo ok cho anh em à, thì tiến cũng đã nói nhiều lần rồi tiến đang sàng lọc cái những cái mã kèo nó ok nhất để cho anh em có thể uh, uh, tham khảo cũng như có thể đầu tư đó vì hiện tại tiến không thể nào đưa toàn bộ mã kèo trên cái trang lên cho anh em xem được như những video trước đó vì sao vì hiện tại nếu như mà tiến đưa video lên nữa thì chắc chắn nó sẽ ờ, đánh sập cái kênh của tiến cũng như là tiến vi phạm cái chính sách của youtube ấy là đưa những cái mã kèo cá cược rồi lên youtube anh em cho nên tiến mới sàng lọc ra trên cái ờ, bản riêng như thế này để cho anh em có thể tham khảo những cái mã kèo nó dễ nhìn nhất nó ok nhất đó và tiến cũng nhấn mạnh một điều những anh em nào mà chưa có một cái trang để chơi cũng như muốn chơi trên cái trang như tiến à, ngoài trên cái trang anh em mã kèo chấp này thậm chí nó có một chục mã kèo khác nhau thậm chí có mã kèo Roma chấp ngược Atalanta luôn đấy có mã kèo đồng nữa cũng như mã gốc nè mã tài xỉu cũng có một chục mã khác nữa đó rồi mã cả hai đội ghi bàn rồi mã uh, chẳng lẽ nói chung rất là nhiều mã kèo trên trang anh em với lại anh em chơi một điều anh em chơi trên trang là không bị mất like mất phí anh em biết không đó ví dụ như Atalanta này chấp 0.25 trên trang hiện tại nó cho anh em ăn là bỏ 1 ăn chấm 101 đúng không thì cũng như là anh em bỏ 10 củ ra anh em có thể ăn lại hai chục củ lẻ 100k ví dụ như thế đó còn nếu như cái mã kèo này mà những thằng thầu còn nó đưa cho anh em vẫn là chấp 0.25 nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 0.8 0.7 0.9 vậy thôi nó sẽ cắn like từ anh em nếu như anh em thắng kèo đó nhưng nếu anh em thua thì nó lại được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em chơi như vậy để được cái gì đúng không chơi như vậy mình chỉ là người chịu thiệt thôi các gì chơi ngu nó thẳng là như thế đó thì tiến cũng nhấn mạnh một điều nếu như anh em có muốn chơi trên trang đó những anh em mà có kinh nghiệm về bánh bóng uh, hoặc là những anh em mà đang thua tha sao bờ này tiếng nói về những anh em thua tha sao bờ trước nhá đó những anh em mà thua tha sao bờ ở cái mùa world cup cũng như euro vừa rồi ấy muốn vào nhóm cùng đầu tư kiếm cơm gạo với tiếng đó muốn gỡ gạt muốn vào bờ cũng như là những anh em có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi đó muốn cùng tiếng uh, ờ, chơi một cái trang uy tín nhất nạp rút nhanh mà nó chất lượng đó không bị uh, uh, cái vụ mà lừa này nọ cái kiểu nếu như mà anh em thật sự tin tưởng tiếng chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái uh, internet banking chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang để chơi đăng ký tài khoản ấy cũng như hướng dẫn cho anh em là cách đặt kèo cách vào kèo cách nạp rút như thế nào đó còn về vấn đề bảo mật thì nó hoàn toàn 100% nhé anh em nạp rút cực kỳ nhanh luôn chỉ trong vòng 30 ờ, giây thôi chưa đến 30 giây nữa là là anh em nạp rút là ok đó mà có nhiều mã kèo hay cho anh em chơi nữa không bị mất like mất phí gì hết ok chưa đó thật sự mà những anh em nào mà thật sự tin tưởng tiếng ấy đó tin tưởng nhá muốn có một trang chơi uy tín tiếng nhắc lại một lần nữa đó có số thoại ngân hàng hoặc là có xài cái ví momo số thoại ngân hàng thì bắt buộc anh em phải xài cái internet banking nhá chuyển khoản online ấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng có ghi màn hình trong ở dưới cái góc video trong đây này đó anh em nhìn vào màn hình phía dưới góc video sẽ thấy còn không anh anh không ấy thì anh em có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới cái phần mô tả trong video ấy thì mỗi video Tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả như là Facebook này Telegram fanpage và TikTok đó anh em chỉ ấn trực tiếp vào những đường link này sẽ liên hệ gặp trực tiếp cho Tiến đó hoặc là liên hệ qua số Zalo chỉ như thế thôi anh em đừng có liên hệ à, anh em đừng có lên cái telegram mà tìm kiếm cái tên kèo bóng cao tiếng nha hiện tại tiếng bị giả danh trên telegram khá là nhiều đó tụi nó giả danh tụi nó lừa anh em tụi nó lấy cái nghĩa của tiếng danh nghĩa của tiếng ấy tụi nó lừa lọc lừa tiền anh em anh em chơi anh em cẩn thận coi chừng bị tụi nó lừa nhá muốn gặp tiếng mà một cách mà an toàn nhất đó không bị giả mạo thì cứ bấm trực tiếp vào những cái đường link này còn không cứ liên hệ qua số zalo anh em nhớ nhá thì tiếng cũng nhấn mạnh một điều chỉ những ai tin tưởng thật sự tin tưởng có đủ cái điều kiện tiếng nói thì hãy liên hệ cho tiếng còn nếu như mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất đừng có liên hệ nhé đừng có inbox đừng có nhắn tin mà hỏi là trang này lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh cái kiểu thì tiến sẽ chặn hết không trả lời làm gì nhé không tin tưởng thì đừng có liên hệ mất thời gian thôi tiến không có rảnh mà giải thích từng người đâu ok thì tiến chỉ muốn chia sẻ cho anh em trong cái video video mà đầu tiên sau một tuần mà tiến mới đăng lên tại kênh tiến soi kèo này đó ok thì quay trở lại với cái tỷ lệ kèo mà tiến vừa mới đưa ra cho anh em đó tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư ấy thì anh em hãy cùng tiến nhận định phân tích về cặp đấu này trước nhé đây trước tiên trước tiên nhìn vào màn hình anh em có thấy đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này à, Atalanta ra sân với sơ đồ là ba bốn một hai đó với cái bộ đôi tiền đạo đó chính là Zapata cùng với thằng Holun đó và Ederson đó chính là cái cái tiền vệ tấn công hậu công cho cái cặp đôi tiền đạo này còn về đội khách Roma thì ra sân với sơ đồ là ba bốn một hai một cái bộ đôi tiền đạo của Roma đó chính là bộ đôi quen thuộc uh, ờ, cựu tiền đạo của Juventus Dybala này cùng với uh, ờ, cựu tiền đạo Chelsea đó chính là uh, Abraham đó cũng như với cái cái cái sơ đồ của Atalanta thì cái tiền vệ hậu công cho uh, hậu công cho cái cặp bộ đôi tiền đạo của bên phía Roma đó chính là cái thằng uh, Berardini và Lenny cái tên giống y gan là cái huấn luyện viên cũ của Man City nhé anh em đó thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này nhé chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi trong cái sơ đồ này đó các chuyên gia nhận định chủ yếu đưa ra cho anh em chúng ta có thể tham khảo về cái sơ đồ này thôi ok thì tiếp theo đây anh em có thể thấy à, hiện tại cái tình hình chấn thương của đội chủ nhà à, Atalanta cũng đang khá là tệ đó có đến à, tổng cộng là 7 cầu thủ đang bị chấn thương trong đó có ba cầu thủ đến là Ederson cùng với à, ờ, à, ờ, Zapakota đó và à, Mahler có thể ra sân trong cái trận đấu này do đã có có dấu hiệu là bình phục chấn thương đó chỉ có dấu hiệu là bình phục thôi nhé anh em chứ chưa chắc có thể ra sân nữa đó còn về đội khách về đội khách Roma thì à, cũng thiếu vắng đi bốn cầu thủ đó chính là à, à, Kadop này cùng với uh, Vinondum đó và hai cựu cầu thủ của MU đó chính là Matip cùng với Molin thì riêng cái trường hợp của cái thằng Matip thì có thể quay trở lại ở trận đấu này do cũng đã bình phục chấn thương nha anh em thì anh em tiếp theo hãy cùng tiến đảo qua trước về cái ờ, bảng xếp hạng của hai đội bóng này tại cái giải Serie A hiện tại nha đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Atalanta thì nó đang có được là 49 điểm sau 30 vòng đấu, 14 thắng 7 hòa, 9 thất bại, ghi được 48 bàn thắng và để thủng lưới 35 bàn. Còn về đội khách Roma thì đang có được 56 điểm đó sau 30 vòng đấu có được 17 thắng 5 hòa và 8 thất bại ghi được 42 bàn thắng và để thủng lưới 26 bàn cái thành tích mà giữ sạch lưới uh, cũng như là cái hàng hậu vệ của Roma mùa giải năm nay chơi cũng khá là tốt nha anh em đó hàng hậu vệ của Roma ở mùa giải năm nay thi đấu phải nói là tốt hơn rất nhiều ở mùa giải trước đó cũng đã hạn chế cái bàn thua cho đội bóng này khi mà chỉ phải thủng lưới 26 bàn thắng sau 30 vòng đấu tại Serie A mà thôi còn về Atalanta có một hàng công thì vô cùng tốt anh em nhưng mà nó lại có một cái hàng hậu vệ thi đấu lại không được chắc chắn cho lắm đó anh em thấy không 30 vòng đấu thủng lưới tới 35 bàn chứng ờ, cái điều này cũng chứng minh là cái trận nào cái thằng Atalanta này nó cũng có khả năng bị thủng lưới hết đúng không em có nhưng nhưng cái hàng tiền đạo của Atalanta thì đang có cái phong độ thi đấu khá là tốt ghi được đến 48 bàn thắng thậm chí còn nhiều hơn Roma đến 6 bàn nữa đó chỉ tệ cái nơi phòng thủ thôi kiểu như là công ờ, công công hay mà thủ phá đấy đó còn về cái vị trí xếp hạng hiện tại thì Roma đang có cái vị trí chen chân giữ chân tại cái top 4 cũng như là có thể uh, tiến xa hơn đó, có thể nói là giành một vé tham dự cúp châu Âu vào mùa sau thì nó sáng cửa hơn Atalanta, Atalanta khá là nhiều khi mà nó hơn cái thằng Atalanta này là 7 điểm cách biệt đó và hiện tại nó cũng hơn cái đội xếp thứ năm đó chính là Inter Milan đến hai điểm cách biệt cũng như là thi đấu ít hơn cái thằng Inter này một trận và Atalanta thì cũng thi đấu ít hơn Inter một trận và đang kém Inter Milan với 5 điểm cách biệt đấy nếu như nếu như mà cái thằng Atalanta thắng trong trận đấu này thì chắc chắn là cái cửa để cho Atalanta tiếp tục cạnh tranh vào vị trí top 4 vẫn còn nha anh em nhưng nhưng nếu như mà Atalanta chỉ cần hòa hoặc là thua trận đấu này trước Roma thì chắc chắn cái cửa mà lọt chân vào để chen chân vào cái vị trí mà top 4 để giành vé dự cúp châu Âu mùa sau chắc chắn là sẽ nó sẽ khép lại giành với Atalanta vì phía trước chỉ còn có 8 vòng đấu nữa thôi đó nên uh, trận đấu này phải nói là rất ờ, cực kỳ quan trọng đối với hai đội luôn ai cũng muốn giành 3 điểm trong cái trận cầu này hết đấy thì tiếp theo đây anh em hãy xem thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiến nhé đầu tiên là đội chủ nhà Atalanta thì nó có được 3 thắng hai hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại uh, Serie A đó hiện tại Atalanta nó chỉ thi đấu tại Serie A thôi anh em đó các giải khác nó đã bị lội hết rồi nó nó không còn cái mục tiêu gì hết đó thì cái phong độ của Atalanta ở cái thời gian ở cuối mùa ờ, ở cuối mùa giải này uh, khá là tệ nha anh em đây thì cái phong độ của Atalanta ở cuối mùa giải này khá là tệ luôn nó mặc dù là nó nó mở đầu cái mùa giải khá là tốt nó khi mà nó chen chân vào vị trí top 4 tại Serie A nhưng mà ở cuối mùa giải thì anh em thấy này nó chỉ có được 3 chiến thắng mà thôi đó còn lại là phải nhận hai trận hòa và năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất thì sau những cái chuỗi trận không được tốt này cho lắm đã đẩy nó xuống cái vị trí thứ uh, uh, ờ, 7 tại Syria hiện tại từ top 4 mà đẩy xuống vị trí thứ bảy thậm chí là còn kém cái vị trí top 4 là cái chục điểm chứng tỏ là cái thằng At Atalanta này nó sa sút ở cái giai đoạn cuối mùa giải này cực kỳ cao luôn em cái phong độ của nó xuống xuống dốc cực nhanh luôn đó phong độ cực kỳ tệ của Atalanta còn về đội khách về đội khách uh, Roma thì nó có được tổng cộng là ờ, uh, 6 chiến thắng 6 chiến thắng và 3 thất bại 3 thất bại cùng với một trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó một cái phong độ cũng khá là tốt dành cho Roma nha anh em và thêm một điều để uh, tiếp thêm động lực cho cái thằng Roma này đó chính là nó đã chen chân vào được cái vòng bán kết tại cái giải cúp C2 châu Âu đó nó đã lọt vào đó đến cái vòng bán kết nha anh em khi mở trận lượt đi nó đã thua cái thằng uh, uh, Feyenoord này với tỷ số 0-1 nhưng quay trở lại sân nhà ở cái lượt trận mới đây thì nó đã đánh bại hủy diệt cái thằng Feyenoord này với tỷ số là 4-1 đó tổng hai lượt trận là thắng 4-2 và cũng đã giúp cho Roma tiến vào cái vòng bán kết tại cúp C2 châu Âu mùa này đấy thì sau những cái thành tích cũng khá là tốt này cũng giúp cho Roma uh, có thêm nhiều cái động lực để uh, tiếp tục cạnh tranh cái mục tiêu là vô địch cúp C2 uh, ờ, cúp C2 châu Âu đúng không anh em cũng như uh, cũng như là là có thể giữ được cái vị trí top 4 ở cái mùa giải này để tiếp tục thi đấu tại cái uh, uh, thi đấu tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu mùa sau. Nói chung Roma có nhiều cơ hội hơn nhiều so với Atalanta. Nếu như mà Roma nó cũng chỉ cần vô địch cái giải đấu C2 thôi, nó cũng sẽ có một cái sức để tham dự cúp C1 đúng không anh em? Cũng như là nó nếu mà nó bị thất bại tại cúp C2 thì nó chỉ cần uh, nếu như mà nó muốn chơi tiếp tục tại cúp C1 nó cũng chỉ cần giữ cái phong độ này. Đó, chỉ cần những trận thắng và những trận hòa sắp tới hạn chế cái việc thua thôi, chắc chắn nó sẽ không bị những đội bóng phía sau đẩy xuống đâu. Vì cái phong độ của nó hiện tại tốt hơn khá là nhiều so với uh, Inter Milan cũng như là AC Milan. Đó. Thì uh, anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này để đưa những sự lựa chọn nó ok hơn cùng với tiếng nha. Đầu tiên về đội chủ nhà Atalanta thì nó có được một thắng một hòa và hai thất bại ở bốn vòng đấu gần nhất trên sân nhà một phong độ cũng không được tốt cho lắm còn về AS Roma cũng vậy anh em đó nó cũng nó có được một hòa hai thất bại và một trận thắng ở bốn chiến làm khách gần nhất cái phong độ của hai thằng này hiện tại là khá là ngang đồng với nhau nhé anh em còn về cái lịch sử đối đầu thì Roma đang có lợi thế hơn khi mà nó có được hai thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại trước Atalanta đó và một cái thất bại này cũng chính là một cái thất bại của Roma trước Atalanta tại cái lượt chặn lượt đi ở cái Serie A mùa này đó trên sân nhà của Roma đã bị Atalanta đánh bại với tỷ số 1-0 à, thì chắc chắn sau khi mà quay trở lại với cái, à, cái với, với, với cái việc mà được chơi trên sân nhà chắc chắn Atalanta nó sẽ tự tin hơn nhiều so với Roma đúng không anh em vì ở trận lượt đi ở trận lượt đi nó đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 rồi đó thì chắc chắn lượt về lượt đi trên sân khách nhà gỗ trên sân của Roma nó cũng đã đánh bại Roma với số 1-0 chắc chắn trên sân nhà nó còn tự tin hơn khá là nhiều so với Roma cũng như là nó chả còn cái mục tiêu gì tại những cái đấu trường khác hết nó sẽ tập trung cho mục tiêu là top 4 top 4 đúng không anh em đó nó sẽ tập trung cho mục tiêu là top 4 tại cái đấu trường Serie A mà thôi để giành vé tham dự cúp C1 châu Âu còn về Roma thì nó còn phải toan tính cho những cái trận đấu sắp tới tại cái trận lượt trận bán kết cũng như là tiến xa hơn là chung kết tại cái giải đấu cúp C2 châu Âu đó cho nên chắc chắn là ở trận đấu này cái phong cái cái cái về cái tâm lý cũng như cái phong độ cái tâm lý của cái thằng Roma nó sẽ không có lợi thế nhiều so với Atalanta đúng không anh em Atalanta nó sẽ chắc chắn là thi đấu với một cái tinh thần nó thoải mái hơn đó cũng như nó sẽ thi đấu quyết liệt hơn khá là nhiều so với Roma đó thì ok với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đưa ra ở thời điểm này tiến sẽ có những cái sự lựa chọn cho anh em có thể đầu tư nếu như anh em thấy hợp mã trùng máu anh em có thể đầu tư theo tiến nhé đầu tiên là anh em có thể đầu tư theo tiến vào cái mã kèo đó chính là tài Atalanta với tài 2.25 này anh em đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã kèo này cũng như anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo đó chính là mã kèo tài ngay trong hiệp 1 vì sao tiến lại cho anh em hai cái mã kèo tài ở cái trận đấu này thứ nhất chắc chắn Atalanta nó sẽ không hướng đến một trận hòa mà sẽ nó sẽ hướng đến một cái chiến thắng ở trận đấu này cũng như Roma khi mà nó thi đấu trên sân khách chắc chắn nó sẽ nhường thế chặn cho Atalanta nó biết người biết ta anh em đó và những cái pha phản công của Roma hiện tại cũng ờ, khá là chất lượng anh em cho nên chắc chắn trận đấu này à, dù cho Atalanta hoặc Roma có ai có giành chiến thắng đi nữa thì Tiến cũng nhận định tỷ số là từ 3 bàn thắng trở lên đó ít nhất là hai bàn cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho Tiến vào cái mã kèo là tài 2.25 cả chặn cũng như tài ngay ờ, tài một hòa hiệp 1 và anh em cũng đừng quên là dằn thêm cho Tiến nha anh em nhớ nghe những gì Tiến nói nó dằn mạnh thêm cho Tiến vào cái mã kèo là uh, tỷ số nha anh em đó dành cái mã kèo tỷ số là hòa 1-1 giữa hai đội anh em nhớ nhé ok chốt lại ba mã kèo trận đấu này anh em vào cho tiến tài 2.25 cả trận tài một hoàng trong hiệp 1 và dần vào tỷ số 1-1 cho tiến ok cho anh em thì uh, à, tiến cũng chia sẻ thêm một điều nhắc lại chứ không phải chia sẻ nữa tiến chỉ nhắc lại những gì mà tiến đã nói đầu video anh em học mã trùng máu với tiếng anh em có thể đầu tư vào những mã kèo này vì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiếng đưa ra chủ yếu cho anh em tham khảo thôi còn những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn đi tiếng nắm được cái đội hình ra sân chính thức biết được câu lối chơi của hai đội lúc đó tiếng sẽ đưa những mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok chưa đó còn cái việc vào nhóm của tiếng là hoàn toàn miễn phí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 hoặc là bốn cái đường link tiếng ờ, để ở phía dưới phần mô tả trong video này tiếng đã nói nhiều trong video rồi anh em nhớ nhé anh em cứ mạnh dạng liên hệ tiếng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em tạo một cái trang chơi uy tín nhất ok cho anh em tin tưởng thì liên hệ còn nếu mà sợ bị lừa thì tốt nhất thì né ra đừng có hỏi làm gì mất thời gian hai bên nhé ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiếng ấy thấy nhận định của tiếng hay thì hãy để lại một cái lượt ờ, like ở trong video này cũng như một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó kênh tiếng uh, ờ, sôi kèo nè rồi đăng ký kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá luôn nhé anh em và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé